nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bốn tôn địa tạng bồ tát ma tát nam mô tuyên họ bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng con xin lãnh lễ chư phật mười phương chư vị bồ tát chư hiền thánh tăng ba lễ xin cung kính ba lễ xin phép bước vào thời khóa chính xét sáng lý nhất thiết cung kính nhất tấm kính lễ thập phương thường trụ tám bảo xin quỳ lễ Nghiêm trì hương hoa cũng dường như pháp nguyện khói hương thơm này biến mạng khắp mười phương cũng dường tất cả Phật tốn pháp các thiền thánh vô biên trong cõi Phật lợi làm Phật sự tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường biến mạng đều hiện hữu khắp nơi Nguyện khiến hương hoa này đồng nhất các pháp tánh phổ hướng tất cả các cõi Phật cũng dường làm Phật sự dụng cụ cũng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay tôi xin đem tất cả các hương hoa ánh lạc tràng phán bảo cả các trang sứ quốc báu đi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoại cụ thuốc mê cho đến tất cả những dụng cụ cũng dường tráng nghiêm tặng các mười phước mà mình có thể hình dung nhớ tưởng cùng chúng với tất cả chúng sinh phụng hiến cũng dường trong thế thế giới các người tu cũng dường hôm nay tôi xin tùy hệ nếu người chưa tôi cũng dường nguyện khiến họ tú cũng dường là những thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi các Phật khắp tâm đều dùng tất cả những vụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sinh phụng hiến cũng dường cũng dường cho tất cả các thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biểu pháp và tất cả Phật sự của chúng Phật cũng dường tất cả các tàng và nới thuyết pháp cũng dường tất cả hiền thắng pháp chốn nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng dường như thế dần dần được thành tựu lục bá lá mật tử vô lượng tâm được sống tất cả các pháp vô tình tỉnh không sanh không diệt Vì để thanh tịnh một vị bình đẳng của cánh viên mãn niết bàn, con xin cung kính thần chủ cũng dương. Ờ, ở nghe nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng nghe được các bà Phật thiện việc đó hỏng sẽ lợi tưởng phù đồ biến pháp và tất cả học sự của chư Phật cũng như tất cả các tài và lớn thuyết pháp cũng như lên tất cả hiền thánh tấn chúng và cũng như đến đức địa tạng bồ tát má ha tát cũng xin cúng kính một lễ xin mời đứng lên và chắp tay trang nghiêm khởi thịnh tam bảo khởi thịnh tam bảo chư thiên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 khởi nam mô phổ quang phật đảnh 53 đức phật nam mô phổ quang phật đảnh 53 đức phật nam mô phổ quang phật đảnh 53 đức phật tác đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh nam mô tất cả chư phật sở sắc phán sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả phật sự của chư phật nam mô tất cả chư phật sở sắc phán sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả phật sự của chư phật Nam mô tất cả chư Phật sở sắc thân sẽ lợi từ phù đồ mỹ sắc và tất cả Phật sự của chư Phật tác đại chứng minh. Nhất tâm phụ thỉnh Nam mô kim sát thiền ác nghiệp báo kính thì diệu pháp tạng Nam mô kim sát thiền ác nghiệp báo kính thì diệu pháp tạng Nam mô kim sát thiền ác nghiệp báo kính thì diệu pháp tạng tác đại chứng minh. nhất tâm phụ thỉnh nó mà 10 phương tất cả pháp tạng nó mà 10 phương tất cả pháp tạng nó mà 10 phương tất cả pháp tạng tác đại chứng minh nhất tâm phục thỉnh nó có 10 phương tất cả hiện thánh nó có 10 phương tất cả hiện thánh nó có 10 phương tất cả hiện thánh tác đại chứng minh nhất tâm phục thỉnh nam mô kiên tịnh tịnh bồ tát ma ha tát nam mô kiên tịnh tịnh bồ tát ma ha tát nam mô kiên tịnh tịnh bồ tát ma ha tát đắc đại chứng minh nhất tâm phục thỉnh nam mô phổ hiền bồ tát quán thâm bồ tát có đủ số lợi bồ tát ma ha tát nam mô phổ hiền bồ tát quán thâm bồ tát có đủ số lợi bồ tát ma ha tát nam mô phổ hiền bồ tát quán thâm bồ tát có đủ số lợi bồ tát ma ha tát đắc đại chứng minh Nhất tâm phục thịnh nó mô địa tạng Bồ Tát má ha ta Nhất tâm phục thịnh nó mô địa tạng Bồ Tát má ha ta Nhất tâm phục thịnh nó mô địa tạng Bồ Tát má ha ta tác đại chứng minh thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên long bắc bộ tăng già lắm nội hội chánh pháp già tất cả thánh chúng phẩm thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên long bắc bộ tăng già lắm nội hội chánh pháp già tất cả thánh chúng phẩm thiên đế thích tứ đại thiên vương thiên long bắc bộ tăng già lắm nội hội chánh pháp già tất cả thánh chúng xin cung kính một xá và quỳ chắp tay chân nghiêm gì đức thích từ phụ bảy đức phật thế tôn năm mươi ba đức phật tất cả các bậc giác ngộ thế tôn đạo giải thoát các ngài thần tông tự tại của minh đạo trại những thủ chúng có chuyển thành tình tình như nghĩa đức thích từ phụ bảy đức phật thế tôn năm mươi ba đức phật cảnh bậc giác ngộ thế tôn đạo giải thoát các ngài thần thông tự tại của minh đạo trại những thủ chúng có chuyển thành tình tính xin cung kính một lễ chiếm sát thiện ác nghiệp báo tung kinh tất cả mười phương hiện đợt đào nhận có cũng dường kiểm sát thiện án nghiệp báo túng biết tất cả mười phường tất cả các tịnh cùng chống cánh trộn các phương hướng hiển hiện đợt đào nhận có cũng dường kiểm sát thiện án nghiệp báo túng biết tất cả mười phường tất cả các tịnh cùng chống cánh trộn các phương hướng hiển hiện đợt đào nhận có cũng dường xin cúng kính một kiến tịch tính Bồ Tát của hiền Bồ Tát với các Bồ Tát có thủ sức lợi Bồ Tát mười phút tất cả hiền thánh chấm sẽ từ với các đức tổ tiếp sức ủng hộ chứng minh hành cách của con khi từ đến bồ tát của yên bồ tát có thân bồ tát con thử xin lợi bồ tát mười chúng tất cả hiện thánh thức sẽ từ bi mới nó phát tỏ chúng sẽ ủng hộ chứng minh hạnh phúc của con khi từ đến bồ tát của yên bồ tát có thân bồ tát có thử xin lợi bồ tát mười chúng tất cả hiện thánh thức sẽ từ bi mới nó phát tỏ chúng sẽ ủng hộ chứng minh hạnh phúc của con xin cung kính một lễ Địa tạng Bồ Tát Ma La Tát là bậc cứu thế là bậc dẫn dắt đại chuyển hệ đúng đường nhẹ nhàng hội nhân trong dịp đạo Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế lập chuyện nhất đại chuyển hệ lúc dùng đời nhẹ nhàng hội nhân chống diệt trừ với chứng ngại tất trưởng lòng tín hiệu sắc chất đại từ đại biến không đời cũng nguyện phóng đại minh tròn đầy sở nguyện chất phá vị tạm Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế là bậc chuyện nhất đại chuyển hệ lúc dùng đời nhẹ nhàng hội nhân chống diệt trừ với chứng ngại tất trưởng lòng tín hiệu sắc thành tựu hộ hát tiên long dài lắm trí tệ thì thượng lợi thành cũng có nhiều vấn đề rằng các mấy chứng thiện cái từ khi sở tu của con từ tại thành tựu xin cung kính một xã tán lệ tám bảo có nghe trong biển tranh biến trí áo đức chánh thập vô biến độ thoát các cụ tình tám món niệm kính lễ từng tuổi của lượng suốt nay được lễ thế tôn nguyện trong với lượng kiếp thường tố pháp cúng dường cũng xin được cúng thỉnh thần chủ tăng trưởng công đức lễ lại đến một ngàn lần xin cúng thỉnh ờ nó mơ mà thủ tức như vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức như vậy tố ha nó mơ mà thủ tức như vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức như vậy tố ha nó mơ mà thủ tức như vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức thì vậy tố ha nó mơ mà thủ thức thì vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức thì vậy tố ha nó mơ mà thủ tức như vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức thì vậy tố ha nó mơ thủ thức thì vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức thì vậy tố ha nó mơ mà thủ tức như vậy nó mới tới thức thì vậy nó mơ đơ má thức như vậy tố ha con xin chí thành khẩn cầu đức bồ tát có đủ giá trị cho việc lễ lạy công đức tăng trưởng đến một ngàn lần tăng trưởng viên mạng nam mô đại trí con thủy xin lợi bồ tát xin cúng kính một lễ con xin được đảnh lễ bảy đức Phật quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quá khứ tỳ bà thi như ơi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật thi khí như lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật tỳ xá phù như lai. tâm đảnh lễ Đức Phật Cô Lưu Tôn Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Na Hà Mô Ni Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp Như Lai Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai Con xin đảnh lễ 53 Đức Phật Quả Thử Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai chi đẳng lai nhất tâm đại lễ đức phật chi đàng quang như lai nhất tâm đại lễ đức phật ma đi tràng như lai tâm đảnh lễ đức phật không hỷ tạng ma đi bảo tích như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật nhất thiết thế gian nhạo kiến đại thường tại thinh tống như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật ma đi tràng đăng quang như lai chiếu như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật hải đức quang minh như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật kim cang lao cường phổ tán kim quang như lai tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Từ tinh tấn giọng mạnh như lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Vi Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Lượng Vương Như Lai. Như tâm đảnh lễ Đức Phật từ tặng Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiền Thiền Thủ Như Lai nhất tâm đảnh lễ đức phật thiện ý như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật quảng trang nghiêm vương như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật kim hải hoa quang như lai Phật bảo cái chiếu không tự tại lực vương như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật hư không bảo hoa quang như lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật lưu đi trang nghiêm vương như lai Phật phổ hiện sắc thân quang như lai nhất tâm đảnh lễ Đức Phật bất động trí quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật di lặc tiên quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật thiện tịch nguyệt âm diệu tốn trí vương như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật thế tịnh quang như lai tâm đảnh lễ đức phật long chủng thượng tôn vương như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật nhập nguyệt quang như lai nhất tâm đảnh lễ đức phật nhập nguyệt châu quang như lai con đảnh lễ Đức Phật Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Như Lai Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Diệu Âm Thắng Như Lai tâm đảnh lễ Đức Phật thường quan tràng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quan thế đăng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật huệ oai đăng vương Như Lai. tâm đảnh lễ đức phật pháp thắng thương nơi nhất tâm đảnh lễ đức phật tu di quang như lai thạnh lễ đức phật ôi đàn bát la hoa thù thắng vương như lai nhất tâm đại lễ đức phật đại huệ luật vương như lai nhất tâm đại lễ đức phật ác sắc tỳ hoan hỷ quang như lai đảnh lễ Đức Phật vô lượng âm thanh vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải qua Bắc Sơn Hải Huệ tự tại thông vương Như Lai Nếu tâm đảnh lễ Đức Phật thông quang Như Lai Nhất tâm đảnh lệ Đức Phật nhất thiết Pháp tràng mãn vương Như Lai định Đại Lệ Đông Phương tất cả chư Phật sự sẽ con sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật nhất tâm định lệ đông nam phương tất cả chư Phật sự sẽ phán sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật Nhất tâm đại lễ Nam Phương tất cả chư Phật sở sắc thân sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật đảnh lễ tay nam phương tất cả chư Phật sở sẽ phân xe lượng từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật Nhất tâm đảnh lễ tay phương tất cả chư Phật sở sẽ phân xe lượng từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật Nhất tâm đảnh lễ tay bắc phương tất cả chư Phật sở sẽ phân xe lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật Nhất tâm đảnh lễ, bắt phương tất cả chư Phật sở số thân sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, đăng bắt phương tất cả chư Phật sở số thân sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, hạ phương tất cả chư Phật sở số thân sẽ lợi từ phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ thượng phương tất cả chư Phật sở sắc pháp xá lợi tường phù đồ miếu sát và tất cả Phật sự của chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng tâm đại lễ mười phương tất cả pháp tạng nhất tâm đại lễ chiêm sát thiện ác nghiệp điếu kính tư diệu pháp tạng nhất tâm đại lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kính tư diệu pháp tạng nhất tâm đại lễ mười phương tất cả hiền thánh là lễ mười phương tất cả hiền thánh nhất tâm đại lễ mười phương tất cả hiền thánh nhất tâm đại lễ kiên tệ tính bồ tát ma ha tát phổ hiện bồ tát quả thân bồ tát có thù sư lợi bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha tát hơn là lễ Địa Tạng Bồ Tát ma ha Mahata Xin cung kính một đã một sáng Xin cả nhà quỳ chắp tay trang nghiêm Tu hành sám hối con và chúng sanh từ quốc thị đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp xấu căn làm chướng ngại Nên không thấy được chư Phật không biết sự quan trọng của việc xuất lý sanh tử thuận theo sanh tử không biết giáo lý phi diệu mặc dù nấy đã biết nhưng do con cùng chúng sanh liền bị tội nặng làm chướng ngại giờ đấy có đức trước bồ tát bị tạng mười phương chư phật rộng vì chúng sanh mà quý mạng sám hối như nguyện bồ tát địa tạng mười phương chư phật từ bi giáo hộ khiến cho con và chúng sanh tội chúng tướng diệt xin cung kính một lễ rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới nguyện đoàn trừ bá chướng con xin quy mạng sám hối xin cung kính một lễ Con cùng chúng sanh từ vô thị đến nay do tham ái kiến chấp trong lòng sẽ tinh ngã nhân ngoài là thêm bạn xấu không chức tùy hỷ các vị thiện của người. Duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề giảng đoạn che giấu lỗi lầm không muốn người biết không sợ quả báo trong ác đạo không có chút khổ thẹn không đối thoại nhân quả vì thế ngày nay tinh sâu nhân quả sinh lòng hổ thiện sánh tống kiếp sợ ác đạo phát lồi sám hối đồn tống tương tục pháp tống bồ đề đồn ác tu thiện tinh cần sẽ tống ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ Tùy hỷ rằng thánh dù chút tiện nhỏ niệm mười phương chức Phật có đại phước huệ có thể cứu đạt chắc con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tám đức từ vô thị đến nay không biết tánh của các pháp vốn tịch vốn không tịch nên tạo ra nhiều tội ác nay đã biết không tịch có vì chúng sanh cầu đà bồ đề rộng tu các điều thiện đầu tất cả điều ác như nghĩa hết thảy tam bảo bị đặng từ bồ tát từ bi như thọ nghe con sám hối xin cúng kính một lễ Con đệ tử Chỉ tâm sám hối con và chúng sanh từ tánh phân tình nhất cập Nhất thập cảnh giới đồng thể trước Phật Chuyển giáo của minh sĩ ẩm phúc tập nhân duyên Nên hiện ra cảnh giới hữu vọng Khiến chúng con xin tâm tham trước chấp trước cái ta và của ta Hôn tập cái ác pháp Sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chứng thập ác những nghịch trọng nén thiên gia Chúng tuệ chứng định chướng chướng giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ả mãi không có ngày ra khỏi Vậy như muốn tu hành những quá nhiều nghĩ chướng Hoặc bị ngoại ma quá nhiều hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên tình tính không thành Nay gặp địa tạng Bồ Tát Ma Tát khéo nói lời ác ủi mở đám mây đen mê hoặc ngọc tại ông la trung tâm con cầu ái sám hối Ghi nguyện mười phương chư đại từ tốn thiếu trí hội niệm nấy con sám hối phúc tạo lại nửa nguyện con cùng tất cả chúng sanh nên chống từ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thật ác tứ trọng ngũ nghịch điên đảo hủy bán tâm bảo tội nhất sự đề tội tánh như vậy cũng là không tịch những từ hư vọng khỏi tấm điên đạo chẳng thực sự có định huống chi là chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tội cáo có sinh quy mạng lễ tam bảo xin cung kính một lễ phát nguyện khuyến thỉnh con đệ tử chỉ tâm khuyến thỉnh nguyện hết thảy bồ tát trong mười phương nếu chứ thành chánh giác nguyện mới thành chánh giác nếu để thành chánh giác nguyện thường trú tại thế chuyện chánh phép luôn không nhập niết bàn nguyện hết thảy các đức như lai như số cực quý trước tất cả các cõi phật khắp hư không pháp giới mười như Đức Phật, như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không hấp dẫn mười phương ba đời từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành thật đạo mà xuyên tu cõi phước chẳng biết thân mạng rải qua số kiếm như số cực vi trần trong bất hệ thuyết bất hệ thuyết cõi Phật mọi kiếp đều thí xã đầu mắt tay chân vân vân nhiều như số cực trong bất hệ thuyết bất hệ thuyết cõi Phật làm tất cả những hành khói làm như vậy đầy đủ các món ba la mật chứng nhập cái trí địa của Bồ Tát trọn đến quả cuối thượng Bồ đề của chư Phật cho đến nhập Niết Bàn, phóng trí sẽ lời báo những công lành ấy cũng đều tùy hệ cả đến các lời luật thủ tiếng sống trên tất cả mười phương thế giới. Khi có bao nhiêu công đức giàu nhỏ như mảy trần cũng đều tùy hệ mười phương ba đời tất cả vì vị thanh văn bích chư Phật khổ học và vô học có bao nhiêu công đức con đều tùy hệ tất cả chư Phật Bồ Tát tu hành còn khổ khó làm chỉ cầu quả vô thượng tánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn con đều tùy hệ con xin khi mạng lễ tam bảo xin cung kính một lễ con đệ tử thì tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi cho tất cả chúng sanh nhận đến lễ sáng có với những công đức. thể để đếm hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hướng không pháp giới nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc. Không có các bệnh khổ muốn thực hành ác pháp thể đều không thành còn thú nghiệp làm thì món thành độ đóng chặt cửa của tất cả ác thú mỗi bài đường tránh nhân thiên niết bàn đồng đến Phật trí nên thành niết bàn có sinh quy mạng lễ tam bảo sinh kính một lễ con đệ tử chỉ tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo địa tạng từ tốn thương xót hội trì của bạc chủng tế khiến thế giới này thiếu trừ khiến tai động loạn chẳng phát thiếu thông khắp tất cả đều sanh tịch tỉnh không gặp các chứng ngại vĩnh viễn toàn trừ má đạo tà trí tà kiến con và chúng sanh mau chống diệt trừ trọng tội hiện đời sẽ liền sầu biết khổ não con cuộc sống xuống thức tâm tụ giới căn lúc đó thức tỉnh hai loại quán đạo ứng niệm thế giới này sánh tại Phật tùy đổi diện với đà thắng tận chư Phật được Phật thần tử trở lại trần lá cổ độ uổng mê đồng quý mật tạng cô xin quý mạng lễ tăng bảo xin cung kính một xin đứng lên và chắp tay trang nghiêm tự quy y tam tự quy y tự quy Phật xin niệm chúng sanh thể giải đại đạo phát lòng vô thường xin cung kính một Chúng sanh thâu đạo chúng tạng thủy hệ như hại xin cung kính một lần Tự quy tăng sinh nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hết thảy vô ngã xin cung kính một Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Vậy là con đã thực hiện xong lễ chim sát sanh linh Xin cả ngày quỳ chắp tay trang nghiêm cùng cung thỉnh chư Phật Nam mô thập phương đường trụ tám bảo Nam mô bổn sư tám mâu ni Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Diệu Sư Lô Ni Phật Nam mô Đại Trí Vô Thường Sư Lợi Bồ Tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại bi quán thân bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại bi đại nguyện được khắp đệ từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma ha tát nam mô tiếng mã bồ tát nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát xin được đảnh lễ tại ơn các ngài từ bi gia hộ cho con lễ trải nguy được